Tú có một bí mật, Tú giỏi nhất là làm cho người khác ngủ. Destiny. Khó, là trước khi chị gặp em thôi. 90% khách phong thủy bên em đều là dân bất động sản. Anh Tú! Anh Tú! Làm đơn giúp anh Tú rồi em đi. Đừng để anh Tú đi làm đĩ nữa. Tôi kiểm tra cậu rồi. Người bị tụt đường huyết thường sẽ run rẩy, vã mồ hôi toàn thân, tim đập rất nhanh, và cuối cùng sẽ bị suy giảm thị lực nhất thời. Tóm lại, cậu chính là kẻ lừa đảo.